chỉ mua vùng câu ờ, rất là khó khăn không có tiền đi sửa chữa xe là mình tự sửa chữa nhá thì còn sau thì tỏ anh mình sẽ tự sửa chữa ờ, lần đầu tiên tự sửa chữa để có được hay không nhá <laughs> sửa chữa là bổ hơi thay piston cháu đùng bỏ ra cháu ra hết rồi เปลี่ยสปูเกียร์ใจเฮ็ดกดพิดตรงใจเฮ็ดเสร็จแล้วหมูไก่เ á i mới โอเคก็เลยหมูจ à เ là 110 sẽ nấm bốc cái xi măng vùng xi măng cho vùng thứ hai nữa nhà tàu nó hơi to tàu ha giờ xuống lại con phải không có vùng thứ ba nữa vùng là sau vòng là xong một bộ pí tông này một pí tông xếp mang xong rồi là một cái khóa tổng cái khoản dâu không <laughs> tôi có tham gia gà này cả mà cha tao mi ô bể lại mi chỉ lo chén à cả mì lua thì lâu một quấy ừ. nên bây giờ là sông thấy như ra nhớ mới thay nhớ mới vòng thay của pít tông mới rồi để thay nhớ mới vòng nụ thì có có à, được không thì ta ti vào cho nó chảy đốt là Đấy. ơi Như vậy thì xong rồi